À, xin chào tất cả mọi người hôm nay tôi sẽ quay một cái video từ trên cao để à, cho mọi người có thể hình dung rõ hơn về vị trí của Summerland Mũi Né và Sihara Mũi Né thì à, trên màn hình đang là Summerland Mũi Né hiện tại thì những cái à, giải nhà phố của Summerland Mũi Né chuẩn bị được à, bàn giao trong tháng 1 năm 2022 thì bàn giao những cái căn nhà đầu tiên cho khách hàng còn đây là con đường ờ, ven biển 706B hay còn gọi là đường Võ Nguyên Giáp đây là con đường ờ, một trong những con đường ven biển đẹp nhất Việt Nam thì hiện tại ờ, Summerland Mũi Né cũng đang được thi công rất là sầm rầm rộ để đưa những cái căn nhà phố đầu tiên tới tay khách hàng đây là những cái khu đất mà chưa được làm thì đây là con đường à, Võ Nguyên Giáp nhìn từ trên cao phía bên tay phải là biệt thự Mũi Né và Si Linh Mũi Né còn đây là mặt bằng của Sihara Mũi Né thì Sihara Mũi Né là một cái tổ hợp căn hộ khách sạn với tòa tháp đôi cao 37 tầng cao nhất tại à, thành phố Phan Thiết và hơn 100 căn à, biệt thự nghỉ dưỡng biển thì pháp lý tất cả là đều sở hữu lâu dài về mặt vị trí thì à, Sierra mũi né đối diện với Summerland mũi né phía bên tay phải thì à, giáp với đại học Văn Thiết bên tay trái thì giáp với à, biệt thự mũi né bên dưới là trung tâm thể dục thể thao của tỉnh Bình Thuận và những cái căn hộ đây thì nhìn thẳng ra hướng biển Đông cực kỳ à, tuyệt vời để cho các cái hoạt động về nghỉ ngơi, nghỉ dưỡng và du lịch biển. Thì để đầu tư à, một cách có lợi nhuận thì à, mọi người hãy nên đầu tư vào thời điểm đầu của dự án